thưa anh là, là ừ. em là người nghiên cứu tại sao em chỉ được thưởng có 100 nghìn ừ. trong khi đó những người khác không làm gì lại thưởng triệu nọ triệu kia là cậu, sao cậu, để tôi giải thích cho cậu rõ ràng nhé đây bây giờ tôi nói đặt giả dụ như là chạy gà của chúng ta tôi nói ví như là cái cây này tôi hỏi cậu thế bây giờ tôi là cái đoạn nào của cái cây này dạ, giám đốc thì chắc là gốc rễ rồi đúng rồi giám đốc là gốc rễ là tôi nhé tôi ngồi đây đúng không thế thế bây giờ trên thân cây này là các phó giám đốc đúng không các trưởng phó phòng là các cành lớn này đấy trưởng phó phòng các cành nhỏ ở đây đấy là các cán bộ công tác lâu năm có thâm niên nhân viên mới như cậu thì thì, thì là ở đâu là tụi em thì chắc là lá rồi rất chính xác rất chính xác cậu là lá cây đấy lá cây lá cây thấy chưa thấy chưa đấy nhân viên mới là lá cây thế bây giờ đặt giả thiết muốn chăm bón đến cây này thì người ta phải làm gì thì họ mang nước đến tưới vào gốc cây đúng rồi mang nước đến tưới mà nói giả dụ như cái việc tiền thưởng như là mình lấy nước mình tưới vào cây thế thì mình tưới vào tưới vào rễ đây tưới vào rễ đây đây nhá đây đúng không nước tưới vào rễ tiền thưởng tưới vào đây thì vào đây thì tôi sẽ hút toàn bộ cái nước này tôi chuyển lên cho các giám đốc phó giám đốc đúng không ban giám đốc lại chuyển lên các cành lớn Đấy, chuyển lên các cành lớn đúng không nào cành lớn lại chuyển lên các cán bộ các cán bộ lâu năm thành nhỏ thế mà cái lá này nhá thì bây giờ cái lá này mà muốn tươi thì người ta chỉ chịch vẩy vài giọt nước mà thôi chứ bây giờ mà nếu mà vẩy toàn bộ vào nó úng thì chết bố lá rồi